bầy hoang tôi tu anh linh sử sanh ghi chép lưu danh muôn đời ơn nhờ đức cả vâng mệnh rời giáng hạ trần gian quan hoàng quan hoàng vâng lệnh thiên nhan ý, ý, ý. quan hoàng vâng mệnh thiên ni nhan bách tiên chư tương tiên hoàng xuất cung năm cảnh hưng hậu lê lưu năm cảnh hưng ê, hậu lê lưu tích giặc bắc phương đạo nghịch bất dung quan hoàng đội lệnh tiên phong thân hôn khẩn đào đăng nhang phong hoa tuyết nguyệt đượm dâng cầu thiên bảo trục Chúc lời Huệ Phong chuộc chén ô long Quỳnh Tiên chuộc chén trà ô long Tay cô nâng bình ngọc Bản tiên dâng chén vàng ý, à. Hiến thượng kim ban xa ô long nhiên thượng kim bàng mẫu đơn lòng tỉnh lúc thừa nhàn hoàng hiến vui ê, có hồng trà ba chén khuyên vị được mùi kia chân á chân á chân được mùi kia chân nung gan thành sắt luyện tiến trời mây khói kỳ cục thấu canh đất nổi hoang tuệ nhật sáng soi lòng dung kiệt cương thường nặng gánh dạ sắc đượm phong nguyệt nước non để mê phù dũng ơi hồn hiền đâu đây nhường như ngọn cỏ canh cây lá con ngắm nguyệt thường hoa màu màu các cô lại đây tiêm thuốc pha trà giữa quan hoàng bày rơi đình non xanh khen ai theo đúc nghi bầu đến đâu một ngày đã là đệ tử ý cũng là duyên là duyên ông ấy nhiều nợ nhiều cớ duyên là nên duyên duyên nợ nhiều khỏi đưa dịu giặt ý, ý, ý à, màng mơ màng thiên hà hữu thui à, lòng hoang chưa lòng hoang say mà say mê sáng ô sáng ô liêu phàn mê còn say mê lòng hoang cứ mê say mê lòng mê non xanh khen ai khéo đúc a à, bầu nên bầu phàm trần xưa nay hố dễ à, có ai hầu ai hầu lên đường mà tìm lên nào dắt muôn con hương đệ tử ý nghĩa lối vào lối vào sơn bào hà sơn sáng ô sáng ô liêu phản sơn bào hà sơn bắc ghế hầu sơn bào hà sơn bát tuệ hồng trang sử cũ còn ngợi đức độ thủ phong lưu nhất mực ai qua dâng ông thuốc cống bào ha dâng ông thuốc nghi công bào ha chè sen rượu cúc đem ra dâng mờ dâng chén ngự mau đài hồng lưu nữ nhi hồng thượng tiên tam bồi ban đen thuốc phiện dâng mời tôn ông ra ngự sang trời có ơi phàm dạ vì dân sông phá trăm trận tấm thân quan gì lúc bình thư lúc thì thường hoạt lúc khuyên dân phải giữ lòng chung bảo hà cấm lĩnh điệp trùng dân lập ấp hoàng giữ vùng biên cương hôm nay thanh nhàn quan hoàng bảy ngài giờ sách ra xem có chữ đề đức năng tướng túy tuy quan hoàng bảy có say một tí với đời hoàng khuyên ai giữ trọn đạo làm người đến cửa phật lấy chữ di đà là hơn cả ông tấu quá quan nam tào cùng quan bắc đầu xưa chân gian lão ấu chép miền ghế ông hôm nay là người hiếu thuận thảo hiền tu nhân tích đức hoàng bề chép biên cho rõ cân này mực cứ đem chữ tội Chữ phục đế mà cân Đừng có ai khoe Mình tròn vẹn được muôn phần Cây đức kia mà đã kém Thì hoàng cầm cân sao cho bằng đấng anh linh soi đời vời vợi ai mất chữ tâm rồi tội phải mang lưới trời bùa khắp bốn phương chữ tâm kia mà đã mất thì khốn lường khó thoát thân Hoàng cũng khuyên ai đừng có khinh những kẻ bần hàn Cây đức kia mà tu tốt ông cho vẻ vang sau này Nghe ông bày ra ông cho thuốc tiên tẩy hết bụi chân thanh cao rồi lại mà được mười phân ghế ông thanh cao lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng chỗ nào việc ấy mau mau sửa sang ra đứng tiền cô nàng cả thì pha nước trà đâu Sơn ni lâm vừa ý ông bay gật đầu vô gối ban khen còn nàng đôi dâng bộ khay đen xe ngà tàu xứ móc tiêm chuối nạm vàng dâng hộp thuốc ngang còn nàng ba dâng hộp thuốc ngang thế ý ông bầy hoàng trốn sơn lâm đốt đỉnh nhang trầm tiên cô nàng tư đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô khêu cho tỏ tay cô cầm móc Tiên cô nàng năm Thì dâng kẹo bánh nguyên Kẹo xiêu cùng với thuốc lá Thật là cảnh thiên ai dám ạ sau tình nếp nhu mì đầu xuân dâng hoàng con tuấn mã để hoàng bảy đi chấm đồng tiến cô nàng bày dâng khúc đàn thông miệng cá tay múa đàn ngũ cung nghe nón chiếc lược ngà tiên cô nàng tắm à, dâng chiếc lược ngà đôi tay cô trải chút chứ thật là mà khéo thay yêu điều ai tày tiên cô nàng chín à, yêu điệu có ai tày ngày ngày cô dâng một đôi giày để hầu ông tiên cô nàng mười cô mua lượn bài bông cành ba giờ tí cầm đèn lồng nước pha trà có hai cô quạt nước pha trà âm tiên bình ngọc đôi tay ngà cô dân ra đủ mười hai cô các cô hầu hạ ông hoàng sông loan chướng huệ bàn loan tiền sang thổ mãn hội đồng lệnh sai thổ mãn hội đồng phụng nghinh đón rước ông bảy hoàng về bảo hà tố đối việc quan sa loan thánh giá hồi